Chào tất cả anh em Hôm nay tôi à, muốn gửi đến anh em một cái cách chơi bầu cua Đánh bầu cua rất là hiệu quả Và có tính chính xác tuyệt đối Tôi không nói khẳng tôi không nói là tương đối nữa Mà tuyệt đối 100% anh em nhé Khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi Đây nó là những cái hột bầu cua mà Giống như anh em đang chơi à, hay là đang sử dụng ở ngoài chợ trong ba cái hột này thì có một cái hột gọi là hột báo dung khi sử dụng cái hột báo dung này chúng ta chỉ cần đưa được một hột vào là anh em có thể chơi được cách chơi rất đơn giản anh em được đưa được một hột vào rồi và trên tay chúng ta cầm một cái đầu bấm đây gọi là cái đầu báo dung hay còn gọi là cục dung khi lên mặt nào nó sẽ dung cho anh em biết mặt đó đây nó là những cái nhịp dung của nó anh em đây nó là những cái nhịp dung tỷ lệ chính xác 100% tôi không nói là 99,9% mà khẳng định với anh em tuyệt đối 100% khi cái cục dung này anh em cầm trong tay đứng khoảng cách xa 3 4 hoặc 5 ờ, mét thậm chí là chục mét nó vẫn báo dung cho chúng ta biết bật công tắc này lên và nó sẽ báo hiệu cho anh em qua những cái nhịp dung ở đây bây giờ tránh là mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử và cho anh em xem và để anh em kiểm chứng để biết được cái sự hiệu quả của cái bộ hột báo dung ờ, sáu mặt này nó chính xác như thế nào tôi sẽ để cái cục dung đây và khi nào nhịp dung của nó lên thì đồng thời cái đèn ờ, màu đỏ bên này nó sẽ nháy theo anh em để ý cái đèn màu đỏ nhá bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem này dù anh em có sốc mạnh hay sốc nhẹ thì vẫn được không sao cả không ảnh hưởng dù anh em có sốc mạnh sốc nhẹ như thế này Đấy. như bây giờ nó không rung không rung anh em nhìn có con gì kia tất nhiên còn cua đúng không tôi sẽ khui thử cho anh em xem này chính xác có một con cua một con nai và một con tôm đó vừa rồi nó là một ngắn một dài anh em nhìn cái đèn đỏ ấy, một cái ngắn và một cái dài nó có nghĩa là có con bầu anh em nhé tôi khui à chính xác không một bầu một nai và một gà bây giờ tôi sẽ sốc mạnh vẫn là một ngắn một dài anh em tất nhiên có con bầu chắc chắn 100% có con bầu Đấy, hai bầu anh em ạ đặt một được hai ăn nhân đôi luôn lại không dung anh em nhé không dung tôi lại đặt vào cửa cua bao nhiêu tiền tôi sẽ đặt hết vào cửa cua hai con cua và một con cá đó anh em nhìn này chính xác không đặt một được hai giống như chúng độc đắc ấy một cái ngắn một cái ngắn có nghĩa là con gì một ngắn là có con tôm anh em nhé tôi sẽ đặt hết vào cửa tôm đó số tôi vẫn đỏ vẫn hên đặt một vẫn được ăn hai bây giờ là không dung không dung có nghĩa là có con cua đó tôi không ngờ đặt một cua lên ba cua anh em thấy sợ không chính xác tuyệt đối 100% tôi sẽ thử cho anh em ờ, phát cuối nhé bây giờ phát này tôi sẽ sốc rất là mạnh sốc tơi hết rồi không dung đúng không anh em không dung tất nhiên lại có con cua rồi đó một cua một bầu và một nai anh em thấy nó hiệu quả như thế nào chính xác như thế nào thì anh biết đấy tôi cũng không cần phải giải thích nhiều còn về cái cách bảo quản thì rất là đơn giản lúc nào không chơi nữa anh em chỉ cần đưa cái à, hột này đấy như bây giờ con cua không dung này anh em tắt công tắc này đi đấy, và ngửa cái mặt không dung lên thì thời gian bảo quản của anh em nó rất là lâu khẳng định với anh em chơi cái này thì nó tuyệt đối 100% rồi và thời gian chơi thì rất là lâu anh em cứ yên tâm khi sử dụng nếu anh em nào cần tìm hiểu uh, sở muốn sở hữu cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt này có thể liên hệ với tôi qua một trong hai số điện thoại